Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá nhé, cũng như là cái kênh uh, Tiếng soi kèo luôn nhé anh em. Thì trong cái video lần này, Tiếng sẽ tiếp tục nhận định cũng như là phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu tại ngoại Anh. Đó thì như anh em đã biết thì uh, như tối ngày hôm nay cũng như là là rạng sáng ngày mai sẽ có rất nhiều trận đấu hấp dẫn được diễn ra từ cái giải quốc uh, vô địch quốc gia hàng đầu châu luôn đó có rất nhiều trận đấu cho anh em lựa chọn từ giải Syria, La Liga này đó rồi Bundesliga, League One cho đến uh, ngoại hạng Anh luôn thì riêng các video này Tiến sẽ lựa chọn một cái trận đấu ngoại hạng Anh để nhận định và phân tích cho anh em đó và Tiến sẽ lên thêm nhiều cái trận đấu khác tại uh, những cái video tiếp theo nhé thì như anh em đã biết ấy tại cái kênh Tiến sâu kèo của Tiến cũng đã lên cho anh em đây Tiến sâu kèo cũng đã lên cho anh em trận đấu giữa MU với Everton diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 8 tháng 4 đó thì tiếp theo đây tiếp theo đây Tiến sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu à, vào lúc 9 giờ thì hiện tại anh em nhìn nè vào lúc 21 giờ tại ngoại Anh sẽ có à, tổng cộng là 6 cặp đấu cùng giờ diễn ra thì Tiến sẽ nhận định cho anh em cái cặp đấu à, à, cặp đấu nhiều anh em quan tâm nhất chắc chắn là một là Tottenham với Brighton này Chelsea với Wolves cũng như là à, Newcastle với Benford thì Tiến sẽ lên trước cho anh em trận đấu giữa Tottenham với cái thằng Brighton nhá đây gà trống với Brighton nha anh em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 khá là đồng đều nó cũng như là Tottenham đã đồng với Brighton với mức là bỏ 1 ăn 0.91 này còn Brighton là bỏ 1 ăn đủ đó 0.1.01 ờ, À, cùng với đó sẽ có mã kèo chấp ngược của Tottenham dành cho Brighton với mức chấp là 0.25 cùng với nửa trái cũng có mã kèo Brighton chấp ngược Tottenham với mức là 0.25 luôn em. Đấy thì mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.75, 2.25 cùng với ba hòa cả trận. À, còn ở hiệp 1 thì Tottenham cũng sẽ có mã kèo đồng trước Brighton cũng như là mã kèo chấp 0.25 Ờ, và một hòa cùng với 1.25 đó chính là mã tài xỉu trong cái cuộc đối đầu này đó thì bên cạnh đó hiện tại đã có mã kèo gốc nữa này tiến sẽ nói về mã kèo gốc cho anh em luôn thì về góc hai đội này cũng khá đồng đều luôn em đó góc là hiện tại là đồng với nhau từ cả trận tới uh, hiệp 1 luôn hay là những quả phản góc thứ nhất cũng có mã kèo đồng với nhau luôn anh em thấy cái việc chi danh trang nó lợi thế không rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi đấy thì nếu như anh em nằm Tottenham Tottenham với tổng số góc mà cao hơn cái thằng Bayern thì anh em sẽ bỏ một ăn được 0.90 và bỏ một ăn 0.94 dành cho bài tành thắng về số phạt góc cũng như là mức tài xỉu góc ở trận đấu này đó chính là 9.5 và 4.5 góc đó chính là mã tài xỉu trong hiệp 1 về cái mã kèo góc à, thì với những mã kèo hiện tại trước khi trước khi mà tiến đưa ra những cái sự lựa chọn hợp lý nhất cho anh em ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này trước nhá à, nhưng trước khi mà đến với cái nhận định phân tích ấy thì anh em nhớ đây đây là cái trang mà tiến đang chơi đang hoạt động ờ, trên cái trang này thì nếu như mà anh em nào mà đang đam mê bóng đá đó chưa tìm được một trang uy tín để chơi thì có thể liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cầm một cái trang chủ động chơi như tiến ok cho anh em thì để có một chiếc trang chơi như tiến bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đó có xài cái chuyển khoản online chuyển khoản online có nghĩa là chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy để có thể nạp rút trực tiếp về cái số tài khoản trên số điện thoại của anh em thì anh em có một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online và vốn của anh em có từ 1 đến 2 củ trở lên anh em nhớ nhé thì anh em hãy liên hệ ngay cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em tạo cái tài khoản trên cái trang để chơi đó hướng dẫn cho anh em chia sẻ cho anh em một cái trang uy tín để anh em chơi còn về cái vấn đề cái trang này Tiến làm YouTube anh em cũng biết rồi đấy những cái mà nhóm Tiến bảo anh em vào nhóm Tiến không bao giờ lấy một đồng phí nào từ anh em hết cho nên anh em đừng có bận tâm về cái việc mà hỏi tiếng là vào nhóm có lấy phí hay không này nọ cái kiểu nhá cũng như là những cái trang mà mà tiếng đưa lên YouTube mà hướng cho anh em vào anh em chơi chắc chắn là những cái trang đó là nó uy tín thôi cho nên, à, nên anh em không cần lo về cái vấn đề mà có uy tín hay không nhá đấy thì uh, à, tiếng chỉ muốn chia sẻ vậy thôi thật sự những anh em nào mà đang uh, À, muốn tìm một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ ngay cho Tiến đó cái số Zalo Tiến đợi phía dưới ở góc video này à, thì à, quay trở lại với à, cái trận đấu này Tiến sẽ phân tích cũng như nhận định cho anh em về Tottenham cũng như là Bayern để đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất nhé đây thì trước khi mà nhìn vào cái ờ, sơ đồ này anh em có thấy đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này thì cái thằng Tottenham sẽ ra sân với sơ đồ là 34121 còn Bayern sẽ ra sơ đồ với là 4231 đó cái thằng tiền đạo cấm cao nhất của cái đội chủ nhà Tottenham đó chính là Harry Kane và cái bộ đôi ờ, mà hỗ trợ cho cái thằng Harry Kane đó chính là Son Heung-min cùng với Kulusevski thì đây chỉ là cái sơ đồ dự kiến thôi nha anh em chưa chắc chắn là những cái uh, uh, chưa chắc chắn là những cái đội hình này sẽ ra sân chính thức trong cuộc đối đầu này đâu đó cho nên anh em anh em xem ở cái mức là tham khảo thôi nha đó còn bay tành bay tành thì uh, uh, có cái thằng tiền đạo cấm cao nhất đó chính là tiền đạo mang áo số 28 cái thằng Ferguson và cái đặc biệt đặc biệt là cái bộ ba của cái thằng bay tành này cũng như là hai cái thằng tiền vệ ở cái sơ đồ 4231 của bay tành thường hay áp dụng ở những trận đấu trước ấy thì ba cái thằng tiền vệ này cùng với à, ba cái thằng tiền vệ hậu công cũng như hai cái thằng uh, trung vệ lẫn như cái tiền vệ mà mà công này thì nó thi đấu với nó rất là tốt anh em năm cái thằng này như là cái bộ năm của cái uh, bay tành đưa bay tành đến với những cái điểm số là quan trọng của mùa giải năm nay đó cái phong độ nó cực kỳ tốt luôn như là cái Caicedo này Rod này đó rồi Solimat này rồi à, à, Alistair cùng với à, Mitoma thì đây là cái bộ năm của Bayern đang thi đấu rất là thân hoa nha anh em thì đây chỉ là sơ đồ dự kiến nên tiếng chỉ nói sơ qua thôi nhé nhìn vào cái sơ đồ dự kiến anh em cũng có thể thấy là Tottenham đang có một cái sự tổn thất lực lượng khá là nặng nề đó khi mà mất đến 5 cầu thủ 6 cầu thủ trong trận đấu này và Lucas Moura thì vẫn dính cái thẻ đỏ chưa thể ra sân trong cái cuộc đối đầu này nhé anh em. Còn về cái trường hợp của Richarlison thì có thể đã bình phục chấn thương nhưng chưa biết có thể ra sân trong cái cuộc đối đầu này hay không. Đấy. Còn về phía Brighton thì cũng có đến 3 cầu thủ đang dính chấn thương và cái trường hợp của cái thằng tay lâm tay của cái thằng lâm tay này à, cũng có thể sẽ ra sân trong cái trận đấu này nó đã bình phục nhẹ về cái chấn thương của nó rồi đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái uh, bảng xếp hạng tại ngoại hạng Anh nhé đây thì nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thấy là hai đội này cũng khá là ngang đồng nhau không có chênh lệch cho lắm khi mà Tottenham có được uh, ờ, 50 điểm sau 29 vòng đấu 15 thắng 5 hòa 9 thất bại ghi được 53 bàn đại thủng lưới 41 bàn còn về đội khách bay Brighton thì có được 46 điểm sau 27 vòng đấu. Đó với 13 thắng, 7 hòa, 7 thua và 51 bàn thắng để không lưới 34 bàn. Đấy, thì tuy Brighton đang kém cái thằng Tottenham với 4 điểm cách biệt nhưng mà anh em nhìn vào số trận đấu thì bay Brighton nó vẫn ờ, thi đấu ít hơn cái thằng Tottenham đến hai trận đấu. Đó, chỉ cần bay Brighton thắng hai trận liên tiếp thì chắc chắn nó sẽ vượt qua được cái thằng Tottenham này. Đúng anh em? thì hiện tại nhìn vào cái top uh, ờ, 4 ngoại hạng Anh chắc chắn là Hằng lẳng Tottenham cùng với Brighton cũng như là MU hay là Newcastle đi đó cùng với Aston Villa, Aston Villa hay là Liverpool cũng vậy tất cả mọi đội bóng đều đang hướng đến một cái vị trí trong cái top 5 đúng anh em nè hết ít nhất là cái top 5 đó để có thể giữ cái vòng sơ loại từ cúp C1 châu Âu đúng anh em thì hiện tại cái giai đoạn của ngoại hạng Anh đang rất là căng thẳng chắc chắn cuộc đối đầu này cũng như là một cái trận đấu uh, phải nói là nó cực kỳ quan trọng luôn sẽ ảnh hưởng ờ, trực tiếp đến cái điểm số của hai đội trên cái bảng xếp hạng Quang Anh hiện tại đúng không anh em nếu như Bayern thắng trận đấu này nó cũng sẽ có được 49 điểm sau 28 vòng đấu và Tottenham nó sẽ à, dậm chân tại chỗ với 50 điểm sau 30 vòng đấu đó và chắc chắn Tottenham nó sẽ nguy cơ tuột khỏi cái vị trí top 5 tại ngoại Anh chắc chắn là nếu Tottenham nó sẽ không có không mong muốn cái điều này xảy ra đấy nhưng mà xét về phong độ về lối chơi và tất cả thì tiến lại uh, nghĩ Tottenham sẽ có một trận đấu này sẽ là đầy khó khăn trên cái sân nhà của mình vì cái thằng Brighton đang có phong độ rất là tốt nha anh em đó thì anh em hãy cùng xem qua về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng này trước tiên anh em nhìn về phong độ của Tottenham trước đi thì Tottenham nó có tổng cộng là 3 chiến thắng 3 hòa và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy thì riêng hai cái trận thua liên tiếp trước uh, Sheffield United cùng với thằng Wolves thì uh, Tottenham nó cũng đã bị loại khỏi cái cúp FA sau khi mà để thua cái thằng Sheffield đấy như anh em cũng đã biết thì uh, Tottenham thì uh, Tottenham nó cũng vừa mới bị loại khỏi cái giải đấu uh, giải đấu là cúp C1 châu Âu đó nó đã bị loại khỏi hai cái đấu được hai cái đấu trường trong vòng uh, uh, ít ngày thôi vừa bị loại khỏi cúp fa này đó cùng với cúp C1 nó cũng bị văng ra khỏi cái uh, giải đấu này luôn thì chắc chắn là nó sẽ tập trung mọi nhân lực cho cái uh, ngoại hạng Anh đúng không anh em thì ở ba trận gần đây nhất Tottenham cũng đã làm khá là tốt đó khi mà thắng cái thằng ờ, Nottingham với tỷ số 3-1 sau đó là trận hòa 3-3 với Southampton ngay trên sân nhà của Southampton và mới đây nhất thì Tottenham lại có một cái trận hòa cùng tỷ số một đều với Everton thì trận đấu này Everton cùng với uh, Tottenham đều đã phải nhận thẻ đỏ trong cái cuộc đối đầu này đấy thì tiếp theo nhìn về cái phong độ của bê anh em thấy nè thằng bê tành nó thi đấu dạo này nó thi đấu cái lối chơi của nó phải nói cực kỳ hay luôn đó nó chỉ nhận duy nhất là một thất bại thôi một thất bại cùng với tổng cộng là 5 chiến thắng 5 chiến thắng và ờ, hai uh, trận hòa ở 8 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì nó đã có cái trận đấu với thằng Newcastle cùng với trận đấu với MU thì hai cái trận này bị dời lại cái cái vòng đấu khác nha anh em đó mà cái phong độ cực kỳ tốt luôn thì trong cái trận cầu này uh, Tottenham sẽ được thi đấu trên sân nhà cũng như Brighton sẽ có một cái chiến làm khách cũng phải nói là sẽ đầy khó khăn thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ trên sân nhà lẫn sân khách của hai đội đây nhìn vào cái phong độ của hai đội thì anh em có thể là anh em sẽ rất khó để có thể đầu tư vào cái mã kèo này luôn đúng không Tottenham thì nó có được 3 chiến thắng một hòa trên sân nhà của mình ở 4 vòng đấu gần nhất cái điểm tựa sân nhà vẫn là một cái gì đó rất là quan trọng đối với cái thằng Tottenham này đấy còn về Brighton nó cũng không kém khi mà nó có hai chiến thắng không để thủng lưới đó trước thằng Tot City Tot City cùng với thằng Bournemouth và một trận hòa hai đều với thằng Leeds United thì một cái phong độ những cái chiến làm khách của bay Brighton ở ba vòng đấu gần đây phải nói là cũng cực kỳ tốt luôn em đó một thằng thì thi đấu tốt trên sân nhà cũng như một thằng thì thi đấu đang cực tốt trên sân khách lẫn sân nhà luôn đấy cho nên cái trận đấu này chắc chắn là anh em sẽ rất khó để ờ, có thể vào kèo đúng không chưa biết được đội nào sẽ giành cái lợi thế và chiến thắng trong trận cầu này đâu khá là ngang tài ngang sức với nhau thì ờ, anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu đó xong rồi chúng ta sẽ đưa qua những cái cái cái dự kiến dự đoán về cái mã kèo mà có thể đầu tư trong cái cuộc đối đầu này đây thì nhìn vào cái lịch sử đối đầu anh em có thể thấy là Tottenham nó đang có lợi thế hơn khi mà có được tổng cộng là 3 thắng một thua ở bốn vòng đối đầu nhau gần nhất đó thì riêng cái trận ờ, lượt đi trận lượt đi tại ngoại hạng Anh ở mùa giải này thì Tottenham cũng đã giành chiến thắng trước cái thằng Bayern ngay trên sân nhà của Bayern luôn với tỷ số sáng nút là 1-0 thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số về cuộc đối đầu này đây ở trận đấu này hai đội cũng có mã kèo đồng với nhau anh em cũng có mã kèo đồng trên sân nhà thì uh, xin lỗi anh em uh, ở trận đấu này đây đây ở trận đấu này thì hai đội cũng đã có mã kèo đồng với nhau và nhà cái đã đánh giá chiến thắng cho Brighton cao hơn ở trận đối đầu này khi mà đưa ra mức tỷ lệ ăn kèo là một ăn 0.82 uh, à, cho Brighton và một ăn uh, à, 1.08 cho Tottenham nhưng mà Brighton đã không làm tốt ở trận đấu này và để uh, Tottenham tận dụng cơ hội và giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà của cái thằng Brighton thì anh em nhìn qua về cái mức kiểm soát bóng cũng như cái tỷ lệ sút bóng của hai đội này Bayton nó tung ra đến được 14 pha dứt điểm so với 8 của Tot mà thôi đó và nó có đến 4 pha sút nguy hiểm so với 3 của Tottenham về cái tỷ lệ kiểm soát bóng cũng vậy Bayton nó vẫn nhỉnh hơn Tottenham với 59% cho với 41 đó thì nhìn về mẫu mặt tuy tuy uh, thằng Tottenham nó giành chiến thắng 1-0 nhưng có vẻ là mọi cái uh, uh, lợi thế cũng như về cái kiểm soát thế chặn đó về cái những cái pha mà tạo ra nguy hiểm này nọ cái kiểu thì cái thằng Bayton nó vẫn làm rất là tốt khi mà so với Tottenham đúng không anh em đấy thì bởi vậy mới nói là hai đội này khá là căng tạng cân sức với nhau cho nên quay lại với cái cuộc đối đầu quay lại cuộc đối đầu ở lượt về trên sân nhà của gà trống thì chắc chắn là là là à, bay tành nó sẽ muốn phục thù cái à, cái cái trận thua vừa rồi trước cái thằng à, Tottenham này đúng anh em nhưng mà sẽ rất là khó khó dành cho cả hai đội luôn cho nên tiếng à, nghĩ là cái trận đấu này nó sẽ có một cái à, trận cầu phải nói là nó nó rất là cân tài cân sức luôn đó về những cái pha kiểm soát tranh chấp giữa sân này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 đó thì hai đội này khi mà đối đầu ở 5 trên 6 vòng đấu gần đây thì thì đều về mã xỉu thẻ lẫn xỉu gốc ở trong ờ, năm cuộc đối đầu này đấy và 4 trên 5 chặng gặp nhau đối đầu với nhau gần đây nhất thì cái thằng ờ, hai thằng này cũng đều có dưới uh, ờ, 2.5 bàn thắng nha anh em đều có từ hai bàn thắng trở lại thôi đấy thì với những cái tỷ lệ kèo hiện tại anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã xỉu bàn thắng trong cái trận cầu này vì cả hai đội đội nào cũng đang uh, uh, nằm ở cái cái mức là uh, có mã kèo khá là đồng nhau cũng như là cái lối chơi của hai đội hiện tại là à, cũng khá là tốt anh em đó Tottenham cũng đang thi đấu tốt trên sân nhà bay Brighton nó cũng làm tốt trên sân khách nữa cái hàng thủ của hai đội cũng thi đấu khá là ổn định trong cái thời gian gần đây đó và cái trận cầu ở ở ở cái bảng xếp hạng mà cả hai đội đang rất cần điểm này thì chắc chắn không ai muốn phạm cái sai lầm trong cái trận cầu này cả đó cho nên tiến sẽ nghiêng về cái mã xỉu bàn thắng lẫn uh, à, cái thằng bay Brighton đó nếu như nếu như mà anh em uh, muốn đầu tư muốn uh, cùng với tiến à, lấy những mã kèo chuẩn hơn thì cứ vào nhóm của Tiến đi còn đây chỉ là những mã kèo tham khảo thôi mã kèo tham khảo thì Tiến sẽ cho anh em những mã kèo như sau đầu tiên anh em đầu tư cho Tiến vào cái mã kèo đồng nhá Tiến lại kết cái thằng bay tành nhiều hơn ở cái mã kèo đồng trong cuộc đối đầu này đó cho dù làm khách nhưng Tiến vẫn kết bay tành hơn Tottenham nhé anh em cái mã kèo thứ hai là anh em có thể đầu tư cho Tiến vào cái mã xỉu bàn thắng 2.5 đến 3 2.75 ở trận cầu này nếu như uh, cái trận này có tỷ số ba bàn trở lên thì anh em sẽ phải thua nửa mâm ở cái mã kèo này thì đây chỉ là những cái nhận định dự kiến của Tiến thôi nếu anh em thấy hợp mã anh em có thể vào đó vì hai thằng như Tiến đã phân tích rất là nhiều rồi hai thằng đang có một cái điểm số khá là cân bằng nhau cũng như là đang rất là cần điểm trên cái bảng xếp hạng ngoại anh hiện tại và chắc chắn cả hai đội sẽ không ai muốn phạm cái sai lầm trong cái trận cầu này đó còn về cái mã xỉu thẻ xỉu gốc để chặn cầu này tiến sẽ không cho anh em vì trong lịch sử thì năm đây trong lịch sử thì ờ, à, anh em có thể thấy này tiến thì lại kết cái mã tài gốc lẫn tài thẻ trong cuộc đối đầu này vì tiến nghĩ là trận cầu này sẽ dẫn đến rất nhiều quả phạt góc cũng như là những cái pha chăm chóc à, tranh chấp rất là quyết liệt của hai đội sẽ dẫn đến nhiều cái chiếc thẻ vàng đấy nhưng trong lịch sử thì 5 trên 6 trận gặp nhau cả hai đội đều về với cái mức xỉu vàng xỉu góc lẫn luôn cái mã xỉu thẻ cho nên tiến ngại đầu tư đó tiến ngại đưa hai mã kèo này cho anh em đầu tư cho nên tiến chỉ chốt cho anh em đó chỉ chốt cho anh em hai cái mã này thôi nếu anh em trùng máu thì hợp ý với tiếng thì anh em có thể vào nhé còn không thì anh em có thể đánh ngược lại trong à, các cái mã kèo mà tiếng đã đưa ra đấy còn những mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm à, một tiếng đồng hồ khi mà có đội hình ra sân chính thức đó lúc đó biết được hai đội chơi với sơ đồ nào rồi chiến thuật nó ra sao đó xem thấy trận nó đá như nào lúc đó tiến sẽ đưa lên những cái mã kèo chuẩn hơn cho anh em theo ok cho anh em à, thì để vào cái nhóm của tiến để lấy cái mã kèo chuẩn thì anh em chỉ cần có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online trực tiếp trên điện thoại ấy đó có thể nạp tiền rút tiền trực tiếp trên điện thoại thì tiến có thể dễ dàng đưa anh em vào nhóm cũng như là hướng dẫn cho anh em cái cách uh, uh, cái cách chơi trên trang cái cách tạo tài khoản trên trang là như thế nào vì tiến không bao giờ mà cho kẹo anh em đến anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò hết vì tiến cực kỳ ghét những cái thằng thầu cò luôn đó nó chỉ ăn trên đầu anh em thôi ăn tiền ăn, ăn trên đầu anh em thôi nên tiến không bao giờ cho anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò nếu như mà anh em muốn vào nhóm của tiến thì bắt buộc anh em phải chơi trên cái trang như tiến ok chưa đó thì tiến cũng nhắc lại nhé để vào nhóm của tiến thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn đúng không muốn gỡ gạt là phải có vốn vốn anh em ít nhất cũng một hai củ trở lên đó thứ hai là anh em phải có một số tài khoản ngân hàng có xài cái đăng internet banking chuyển khoản online trực tiếp trên điện thoại ấy thì tiến mới có thể đưa anh em vào nhóm nhé ok thì uh, anh em thật sự cần quan tâm đến tiến muốn cùng đi với tiến ở chặng đường dài thì cứ liên hệ với tiến qua số zalo 0963 731 346 uh, và anh em có thể liên hệ với tiến qua những cái nền tảng khác như là anh em bấm vào cái phần mô tả trong cái video của Tiến thì mỗi cái video Tiến cũng để những cái đường link thông tin cá nhân của mình ở dưới phần mô tả ấy anh em chỉ cần ấn vào cái phần mô tả trong mỗi video sẽ thấy được cái đường link Facebook cá nhân Telegram fanpage rồi TikTok đó nếu như anh em ngại liên hệ qua số Zalo anh em nào không có xài Zalo ấy thì có thể liên hệ cho Tiến trực tiếp qua cái Facebook cá nhân hay là Telegram cũng như là fanpage anh em chỉ cần ấn vào cái link thôi sẽ hiện ra trực tiếp cái đường link chính thức vào những cái trang của Tiến ok chưa đây là cái cái cách mà để liên hệ với tiến một cách mà nó an toàn nhất không để anh em bị lừa đảo này nọ vì tiến hiện tại bị uh, giả danh khá là nhiều đó để lừa lọc anh em cho nên anh em mới cứ bấm thẳng vào những đường link này hoặc là qua số zalo 0963731346 ở phía dưới màn hình trong cái video này đó cứ liên hệ trực tiếp như thế để tránh cái việc bị lừa đảo nha anh em Ok nếu như mà anh em thật sự mà yêu quý tiến thấy nhận định của tiến hay hợp lý đó thấy những cái gì tiến nói là thật lòng thật tình với anh em ấy muốn cùng đi với tiến muốn uh, uh, muốn lấy những mã kèo trong nhóm của Tiến muốn cùng đồng hành với anh em trong nhóm của Tiến thì cứ ờ, liên hệ với Tiến để vào nhóm nhé à, và anh em cũng đừng quên để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến sâu kèo cũng như là kênh Tiến bóng đá này nhé anh em đó và Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe nhé